hiếu tình cành là sinh sao đôi bên lòng thổ đua vào ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, dườm và đang nửa đêm canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên đội nón dâu cũng sẽ trả tiền bằng giấy biết ni chúa mà niềng lấy tay vang chúa thương những kẻ cơ à. Chúa thương đêm những người ăn nói xa hoa chúa sai thì nữ thu ba hồn về đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ chúa làm cho miệt vì chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy tìm ra quẻ bói về tay chùa bà biết biết chúa cho nước xuôi canh cây à, khỏi liền không biết biết đến chúa chúa còn của còn cơ đồng đồng còn nhậm nỗi con còn dài bầu xuân sắc tốt tươi rượu gọi nhau bước ai sáng tỏ bên non trên bầu sư sắc tốt tươi dương xa lên trên ngàn đi lên trên ngàn làm quả nhiều sớm chiều ca vàng, tay khơi bề bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ nghe bác dịp cầu vinh hoa bà đẹp như sao bao đầu ngân hà chẳng dầm tháng tám nhưng là sao mai đẹp chưa đi hái bông hoa hai hoa mang về đến đây biết bao thánh đồng chủ mong ban hết trăm khe nghìn xuôi cúc trắng vàng hoa bưởi hoa chanh đôi tay tiền đang tiền là pin cành đôi tay tiền chua hai hoa phủ dung đôi tay tiền chua hai hoa hồng kia là hoa cúc hoa này hoa sói hoa vàng bông hoa cào long hổ châu vàng, có cây cổ thụ tốt tươi dườm vàng. đang nửa đêm canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên non dâu áo trắng hài cườm dạo khắp khắp chín mười thành gọi phú xe trả tiền nề bằng giấy biết chuốc ba mình lấy lộc tài đề đa những người ăn nói sai hòa chúa sai thịt nữ thu ba hồn về ý à, à, à, à, à, à, à, à,